Em thật là ngốc quá Người như thế cùng người đã Cả thanh xuân một đời Con gái để rồi đắng cay Hoa đẹp hoa sinh hoa cũng phải Đến em giờ còn ai Người nói thương một đời giờ chẳng ở lại Lau dòng buồn tranh mi đi Buông bỏ để nhẹ lòng Bình minh sẽ lên sau đêm tối Mưa gió nào để Buồn phiền để lại anh an Chỉ cần giờ vào vai anh Anh sẽ đã câu bằng Sau cơn mưa rông vội vã trong đêm dài Vì tổn thương của ngày hôm qua xót lại Chuyện người em thương đang tâm phụ tình em rồi Chẳng yêu chẳng thương như lời nói trên đầu môi Muốn vứt bỏ tất cả để đến bên em lúc này Đều là anh thì sẽ chẳng để em mắt ướt lệ Tại sao em phải khóc, anh ta có xứng đáng không Người yêu em thật lòng sao để em lệ rơi hai giờ Em thật là ngốc ta ngóng qua người như ta cùng cười gái